Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trong bài luyện tập trang 114, sách giáo khoa toán 4 nhé. Mục tiêu bài học ngày hôm nay là rút gọn được phân số, nhận biết được tính chất cơ bản của phân số. Chúng ta sẽ cùng làm 3 bài tập, đó là bài 1, bài 2 và bài 4 câu AB. Đến với bài tập số 1, đề bài yêu cầu rút gọn các phân số 14 phần 28, 25 phần 50, 48 phần 30 và 81 phần 54. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em rút gọn phân số 14 phần 28. Ở bài học trước, chúng ta đã biết cách rút gọn phân số. Đầu tiên, ta sẽ xét xem tử số chia hết cho số nào, mẫu số chia hết cho số nào, rồi sẽ lấy cả tử và mẫu chia cho số đó. Ở đây 14 chia hết cho 14, 7, 2 và 1. 28 chia hết cho 28, 14, 7, 4, 2 và 1. Vậy thì 14 và 28 cùng chia hết cho những số sau đây. 14, 7, 2 và 1. Và 14 là số lớn nhất. Vậy thì ta sẽ lấy cả tử và mẫu của 14 phần 28 chia cho 14 được kết quả là 1 phần 2. Nếu các em lấy cả tử và mẫu của 14 phần 28 chia cho số nhỏ hơn thì kết quả nhận được sẽ không phải là phân số tối giản đâu nhé. Đối với các phân số còn lại, các em cũng làm tương tự nha. Và nhớ là hãy chia thử ngoài nháp trước, rồi hãy làm vào vở để bài làm của mình sạch đẹp hơn, cũng như ghi ngắn gọn hơn nhé. Cô ví dụ ở đây cô có phân số 27 phần 54 thì nhìn vào ta thấy cả tử và mẫu sẽ cùng chia hết cho 9. Ta lấy 27 chia 9, 54 chia 9, được kết quả là phân số 3 phần 6. Thì phân số này vẫn chưa tối giản, vậy thì ta lại tiếp tục phải rút gọn phân số thêm một lần nữa. 3 phần 6, cả tử và mẫu cùng chia hết cho 3. Vậy thì ta lấy cả tử và mẫu chia cho 3. Được kết quả là phân số 1 phần 2 ta thấy 1 phần 2 cả tử và mẫu không cùng chia hết cho số nào khác ngoài 1, cho nên 1 phần 2 là phân số tối giản. Vậy thì bây giờ, để rút gọn phân số 27 phần 54, ta đã chia hai lần. Nhưng khi viết vào vở, ta chỉ muốn viết một lần mà thôi, ta chỉ muốn rút gọn một lần mà thôi, thì mình phải làm như thế nào? Các em thấy lần thứ nhất ta đã lấy cả tử và mẫu chia cho 9, lần thứ hai lấy cả tử và mẫu chia cho 3 vậy thì bây giờ để rút gọn một lần thôi ta chỉ chia một lần thì 9 x 3 bằng 27 ta sẽ lấy cả tử và mẫu của 27 phần 54 chia cho 27 và kết quả là 1 phần 2 Sang bài tập số 2, đề bài yêu cầu trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2 phần 3? Có 3 phân số, 20 phần 30, 8 phần 9 và 8 phần 12. 2 phần 3 là phân số tối giản, không thể rút gọn được nữa, nên để tìm được trong 3 phân số đề bài đã cho, phân số nào bằng với 2 phần 3 thì ta phải rút gọn 3 phân số này. Phân số nào sau khi rút gọn được kết quả là 2 phần 3 thì đó là phân số ta cần tìm. Các em sẽ trình bày bằng cách là mình sẽ ghi lại 3 phân số đề bài đã cho và sẽ lần lượt rút gọn các phân số đó. Ở đây Cô lưu ý 8 phần 9 nó là phân số tái giản không rút gọn được nữa, cho nên các bạn sẽ ghi ra luôn là 8 phần 9 tối giản. Rồi và sau khi mình đã rút gọn xong, mình thấy phân số nào bằng với 2 phần 3 thì cuối cùng ta sẽ ghi một cái câu kết luận vậy phân số bằng với 2 phần 3 là Sang bài tập số 4 Đề bài yêu cầu tính theo mẫu Ở câu A phân số có tử số là 2 nhân 3 nhân 5, mẫu số là 3 nhân 5 nhân 7. Ở câu B, tử số là 8 nhân 7 nhân 5, mẫu số là 11 nhân 8 nhân 7. Cách làm như sau. Ở câu A, tử số là 2 nhân 3 nhân 5, mẫu số là 3 nhân 5 nhân 7. Tử số có 3, mẫu số có 3, Vậy em chỉ việc chia cho 3 và ta sẽ gạch số 3 đi. Khi gạch như vậy, ta hiểu là các em đã chia cả tử và mẫu số cho 3. Tương tự với 5, ở tử số có 5 và mẫu số cũng có 5, vậy ta gạch số 5 đi. Và khi gạch như vậy, ta cũng hiểu là các em đã chia cả tử số và mẫu số cho 5. Lúc này, tử số còn lại là 2, mẫu số còn lại là 7. Vậy ta đã rút gọn được phân số 2 phần 7. Các em nhớ là khi làm vào vở thì mình sẽ gạch bằng bút chì nhé. Các em hãy áp dụng cách làm tương tự với câu B. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô hẹn gặp lại các em nhé. Tạm biệt các em.